Chúng ta cùng vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 này, câu hỏi số 1. Cho đồ thị cho đồ thị C của cái hàm số y bằng fx như hình vẽ bên dưới. Các em thấy chưa? Đề bài là gì? Có bao nhiêu giá trị nguyên âm, nhớ là nguyên âm, của m để bất phương trình? fx nhỏ hơn hoặc bằng m chia cho x bình phương trừ 2x cộng 6 có nghiệm trên cái khoảng từ à, trên cái đoạn từ 0 cho đến 3. Đó. Thì các em để ý này, trên đoạn từ 0 đến 3 thì chắc chắn sẽ có có mắc có min và tồn tại. Tồn tại vậy thì khi các em giải bất phương trình trong trường hợp này có nghiệm thì chúng ta sẽ giữ nguyên dấu của nó. Dấu là gì? Nhỏ hơn hoặc bằng hay lớn hơn hoặc bằng, giữ nguyên. Đúng chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có các đáp án này. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cùng phân tích này, giải quyết cái câu hỏi số 1 này. Trước tiên chúng ta sẽ làm gì? Cô lập M. Đúng chưa? Bước đầu tiên cứ cô lập đã, sau đó chúng ta xem ra cái gì? Câu số 1. Chúng ta cô, cô lập thì để ý ở đây này, trên cái đoạn từ 0 đến 3 cái hàm số x bình phương trừ 2x cộng 6 là luôn luôn dương. Cái này nếu như trên R cũng luôn dương do đó việc em quy đồng khử mẫu nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chiều của bất phương trình nhớ cho thầy nhá m sẽ lớn hơn hoặc bằng fx nhân với x bình phương trừ đi 2x cộng với 6 ok chưa xong rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây Đối với cái hàm số này chúng ta đặt nó là gx đi. Bây giờ đi tìm max, tìm min của hàm số gx này. Max min của hàm số gx này thì các em chú ý cho thầy có những cái cách như sau này. Các em vẫn đạo hàm được. Cách thứ nhất, đạo hàm sau giải quyết cái phương trình đạo hàm bằng không. hiểu chưa? Cách thứ hai là chúng ta đánh giá mắc của anh này, min của anh này, mắc min của anh này. Sau đó chúng ta sẽ nhân nó vào hiểu chưa đấy vì ở đây nếu như các em đạo hàm trực tiếp thì nó sẽ ra f với f phẩy đúng chưa f nhân với một cái biểu thức nào đó đây cụ thể là đấy đấy nha thầy sẽ làm theo cái hướng đạo hàm ra đây cho các em thấy này g phẩy x này nó sẽ là bằng gì f phẩy x này nhân với x bình phương trừ đi 2x cộng với 6 này